Thì kính thưa đại chúng, có nhiều người bạch Thầy sao con nằm mơ mà thời gian sau con thấy nó xảy ra đúng như thế luôn. Ngủ mơ thấy chuyện ấy và xảy ra đúng như vậy luôn. Đấy là trùng tử ra hiện hành đấy. Đấy thưa đại chúng. Trong cái uẩn thứ năm của mình là thức, thức uẩn, nó chứa những trùng tử từ quá khứ mình đã gieo bây giờ nó chuẩn bị hiện hành ra Thế cuộc đời của chúng ta là cái sự hiện hành liên tục, nghiệp trổ, nghiệp thức trổ ra liên tục. Nghe Nghiệp thức trổ liên tục. thế này chúng, cái, cái chuyện nghiệp thức trổ này nó, nó là cái việc mà chúng ta bất khả tư nghì đấy. Ví dụ, cái người này á, đã gieo một cái ác nghiệp kiếp trước là đập đầu một con bò, à, ví dụ thế. Đấy là cái cái hạt giống ác nó đã gieo vào trong tâm thức thì kiếp này cái đấy trở thành chủng tử nó chuẩn bị hiện hành à, đấy, chuẩn bị hiện hành nó đợi đến năm ông này bốn chín tuổi bắt đầu nó trổ ra nó trổ ra một cái thì nó sẽ sắp xếp cho ông này thế nào Nghe không? nó sẽ sắp xếp ông sẽ đi vào cái ngày giờ ấy sẽ gặp cái xe ấy và ông gặp tai nạn nó sắp xếp đấy nghiệp nó sắp xếp đấy Thế nhưng mà cái chủng tử này ấy, có trường hợp khi mà nó chuẩn bị hiện hành, nó trổ ra thì cái tâm thức, gọi là cái ý thức của mình nó phát hiện được cho nên nó biến thành cái giấc mộng. Mình nằm mơ thấy cái chuyện này và một thời gian sau nó xảy ra đúng như thế. Nghe không? Thế đây gọi là trùng tử, nó sắp hiện hành. Đấy, từ trong tạng thức nó sắp sửa lưu xuất hiện hành ra, nó biến thành cái nghiệp quả mình phải trả đây này. Nó trở thành cái quả mình phải trả. Thế nhưng mà cái, cái ý thức của mình nó lại nhận biết được cái này khi chúng ta ngủ, chúng ta mơ, nó nhận thức được. Thấy không? À, cũng giống như là chúng ta được xem trước cái, cái cuộn phim này này. Ừ, mình xem trước nó sắp sửa chiếu lên trên màn hình cái đoạn này rồi, được biết trước. Cái cuộn phim ấy cũng ở trong đầu mình thôi, ở trong tâm mình thôi. Mình gọi là đây trong tạng thức của mình đấy. Đấy, thì Na Tiên nói là những cái chủng tử có sẵn trong tâm mình đã tạo tác từ quá khứ nó sắp hiện hành ra thì nó, nó qua giấc mơ chúng ta nhận thức được nó và quả thật thời gian sau nó hiện hiện ra nó biểu hiện ra đúng sự việc như vậy nói trong cuộc đời chúng ta cũng giống như cuộn phim ấy, chiếu lên Nghe cái bộ phim này được coi như là các diễn viên ờ, đóng trước đó rồi đóng hay đóng dở thì nó chiếu lên ra bộ phim hay dở nghe không? thế vậy đó cho nên cuộc đời hiện nay chúng ta là phản ánh những cái việc chúng ta đã làm trong quá khứ hiện tại là phản ánh những cái đã làm trong quá khứ đấy là nhân duyên nghiệp quả rõ ràng như vậy Đó. trong sáu nguyên nhân kể trên chỉ có nguyên nhân thứ sáu là thật chiêm bao do nhân thứ sáu này tác động là chiêm bao có thật ngoài ra các giấc chiêm bao do những nguyên nhân khác đều không thật ý na tiên muốn nói là cái chiêm bao thứ sáu này này nó là trùng từ thật của chúng ta nó sẽ biến ra hiện thực đấy cái đấy là sẽ thành hiện thực đấy thế còn những cái giấc chiêm bao mà do quỷ thần chư thiên họ tác động cũng có cái thì đúng có cái thì sai ví dụ chư thiên có những cái họ tác động họ mách bảo cho mình nếu họ hộ trì cho mình họ mách bảo trước cho mình thì mình có thể mình thấy sự việc nó đúng thế nhưng quỷ thần có khi nó ác hại mình ấy nó báo cho mình những cái rất là vớ vẩn nghe không đấy cũng nhiều người phật tử chúng ta đi ngủ mà làm mơ rồi nghe thấy tiếng này tiếng kia nói cuối cùng toàn là liên thiên đấy nghe những cái tiếng liên thiên đấy, rồi cuối cùng là đi là bị bị lạc vào những cái rất là sai lầm nghe không đấy thì cho nên ở đây thì na tiên nói là nếu mà cái giấc mơ mà do cái chủng tử quá khứ đã tạo tác bây giờ nó trổ thành quả đấy nó là sự thật cái mơ đấy gọi là giấc mơ mà nó là sự thật đấy thì ông vua minh đà ông thắc mắc vậy, ý Đại Đức muốn nói là chiêm bao có thật này do cảnh vật người hay sự việc mình đã tạo từ trước hiện tồn trong dòng tâm thức hữu phần hay sao? Thì Na Tiên nói đúng thế, đúng là nó được tàng trữ trong hữu phần tâm, tuy nhiên nói tâm tạo ra nó là không đúng mà nói nó tự hiện ra cũng không phải. Tức là những cái việc mình đã làm trong quá khứ, nó đều được lưu trữ ở trong cái tạng thức của mình ở đây thì Phật giáo Nguyên Thủy gọi là cái hữu phần tâm hay gọi là tâm hộ kiếp, tức là nó là cái tâm gốc, tâm căn bản, nó là cái tâm duy trì mạng sống của chúng sinh, cái, cái, cái tâm đấy. À, Phật giáo Nguyên Thủy họ nghiên cứu thì tâm có rất nhiều cái loại. À, cái này gọi là hữu phần tâm hay gọi là tâm hộ kiếp, tâm hộ kiếp, bảo vệ, nó giữ duy trì sự sống của chúng ta. Đấy. Chúng ta thấy ví dụ khi mà chúng ta sống động thế này này, cái ý thức của chúng ta nó rất là minh bạch rõ ràng, xử lý mọi việc. Thế nhưng mà khi chúng ta ngủ say, không biết gì cũng không mộng mơ gì, thì lúc ấy mình là chết hay là sống? Không mộng, không biết gì luôn, ngủ say, gọi là say như chết luôn. Lúc ấy là ta sống hay chết, cái gì duy trì? Cái sự sống của mình, đấy là cái tâm này, gọi là cái tâm hộ kiếp này này cái tâm hữu phần tâm này này gọi là cái tâm hộ kiếp nó là cái duy trì mạng sống của chúng ta nó giữ gìn mạng sống chúng ta Đấy, nó ngầm ngầm nó lưu chuyển nó, nó duy trì mạng sống đó cho đại chúng thế thì ông vương bảo là đã bắt đầu hơi khó hiểu rồi đấy <laughs> ông vương là khó hiểu na tiên mới nói không khó hiểu đâu thưa đại vương ví như cái hình và bóng ở trong gương nói cái gương tạo ra bóng là không được mà nói bóng tự hiện ra cũng không được à, tuy nhiên muốn có bóng thì phải có hình hình soi vào gương mới có bóng trước đây chúng ta làm một việc gì đó là hình việc đó lưu bóng ở trong tâm đó là gương chiêm bao chính là thấy lại cái bóng ấy trong gương đơn giản như vậy na tiên giải thích đơn giản cho vua Milan đà giống như cái bóng và cái, cái gương nói cái gương với cái bóng ở trong gương bảo là gương tạo ra bóng thì không đúng nếu không có hình thì làm sao mà có bóng mà bảo là bóng à, tự có cũng không đúng ai bảo cái hình tự tạo ra bóng cũng không đó nếu không có gương thì cũng không có hình nghe không nó phải là tương tác tương hỗ với nhau có hình và có gương thì mới có bóng có người mà không có gương cũng không có bóng của mình trong gương hai cái nó phải phải tương tác với nhau À, đấy thế thì ở đây cũng thế na tiên nói là con người chúng ta làm sự việc gì đó tạo một cái nghiệp nào đó thì cái nghiệp đó được lưu trữ ở trong tàng thức và cái này sau đó nó sẽ hiện hiện ra trổ ra thành quả cho chúng ta đấy chúng ta thụ cái quả đó thụ quả đó ông vuông nói chấm hiểu rồi nhưng có khi nào người nằm mộng thấy chiêm bao này là tốt chiêm bao kia là xấu không ở đại đức ông tỳ kheo na tiên nói Người chiêm bao không thể biết chiêm bao ấy xấu hay tốt, có thể kể lại chiêm bao ấy cho những người đoán mộng nghe họ có thể biết được. Nó ví như những nốt ruồi đen hay đỏ trong cơ thể. Chúng ta không thể biết được chúng mọc ở chỗ nào là tốt, là xấu, chỗ nào có tiền tài, chỗ nào nghèo khổ, chỗ nào họa hại, chỗ nào may mắn. Chỉ có những ông thầy tướng Pháp mới có thể biết được điều đó, Tâu Đại Vương. Tất nhiên thì Na Tiên nói thế, nó cũng chưa phải hoàn toàn, phải không? Đấy, cũng có những người mơ xong là biết giấc mơ này thế nào, nghe không? Ý ở đây Na Tiên muốn nói là khi chúng ta đang mơ thì chúng ta không biết nó là tốt hay xấu. Nhưng tỉnh dậy rồi mà nhớ, mà khéo thì cũng có thể, có thể biết được. Đấy. Cũng giống như là cái nốt ruồi, đây nói cái nốt ruồi vào nốt ruồi ở thân thể chúng ta. Và bây giờ có những người nó xem tướng nốt ruồi, nốt ruồi ở đâu và nốt ruồi ở mép bảo là tham ăn nốt ruồi ở chỗ nọ chỗ kia ví dụ thế nghe không? À, cổ là có tiền có của ví dụ thế thế nhưng mà cái này nó phải là kinh nghiệm đúc rút và qua thời gian à, và thật sự thì tướng của con người nó cũng thể hiện cái, cái nhân quả của người đó và chúng ta như thế nào là nghiệp quả của ta như vậy đấy nó hiện ra thành tướng cho nên đức phật của chúng ta thì mới có 32 cái tướng tốt nghe không? cho nên ngài là tướng của bậc đại trượng phu à, của Ngài cái tướng gì nó cũng tốt đẹp, viên mãn. Thế còn chúng ta thì không có được cái tướng đấy. Và cái chuyện tướng nó không phải sai, nhưng tướng nó là cái đi sau. Đại chúng rõ chưa nào? Tướng là cái đi sau, là cái kết quả. Và chúng ta tu tập thì có thể chuyển tướng được. Gọi là tâm sinh, tâm sinh tướng, tướng tòng tâm diệt, tướng tùy tâm sinh. Nghe không? Tâm mình mà chuyển thì cái tướng ấy nó sẽ chuyển, nó sẽ diệt cái tướng, tướng ấy đi mà tâm mình sinh ra tâm mới thì cái tướng mới nó lại sinh ra nghe không? đấy cho nên là tướng là tòng theo tâm đấy. xem cái tướng là để biết cái cái tâm quá khứ mình thôi chứ không phải cái tướng này nó nói được cái tương lai của người ta đâu nếu người ta đang tu tập đang chuyển hóa thì không thể dùng tướng này để đánh giá con người ấy nghe không có những người trông tướng rất xấu xấu nhưng mà người ta lại lại đang rất tốt người ta đang tu chuyển còn có người tướng trông rất tốt rất đẹp nhưng mà lại đang xấu đấy đang chuẩn bị sa đọa đấy nghe không? đó nên chúng ta thấy đạo phật mình thấy rõ cái sự rất là biện chứng chứ không phải là cái chuyện bình thường thế thì ông vua mới nói vậy lúc chiêm bao người ấy ngủ hay thức ở đại đức na tiên mới đáp ngủ hay thức đều không thể chiêm bao nói rõ hơn ngủ say quá hoặc tỉnh táo quá đều không thể chiêm bao chỉ khi nào nửa tỉnh nửa mê, nghĩa là ngủ mà không say đắm, tỉnh nhưng mà mơ màng, chính là ở giữa trạng thái ấy chiêm bao mới xuất hiện. Ở đây Na Tiên đi sâu vào về cái cơ chế hình thành giấc mơ. Nó xuất hiện ở cái lúc mà nửa tỉnh, nửa, nửa mê. Lúc chúng ta mới đi ngủ thì chưa mơ, và chúng ta khi ngủ sâu, say giấc rồi thì cũng không mơ. Nó đúng là ở cái đoạn mà chúng ta nửa tỉnh, nửa mơ. Phải không? khi ngủ say rồi thì không mơ nữa. Đó. Nói có tính giáo nghĩa kinh điển thì khi ngủ say, ngủ thật ngon tất cả lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều đóng cửa hoàn toàn không hay biết gì về lục trần. Chúng ta biết về giấc mơ là ý thức đấy. Ý thức nó mới nhận thức được mình mơ, nghe không? À, giống như chúng ta còn tỉnh táo này ta mới biết được người này người kia mình đang nghe pháp nghe thầy nói gì đấy là cái ý thức nó nhận biết thế thì trong mơ mà nếu mà ý thức mà vắng bóng thì không thấy mơ và cho nên ý thức vẫn phải còn vẫn phải còn cho nên ở đây na tiên nói nếu ngủ say mà cả sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đều đóng cửa hết rồi thì là không hay biết gì về lục trần cho nên không có mơ lúc ấy chỉ còn duy trì sự sống qua sự trôi chảy của tâm hữu phần tức là cái tâm mà gọi là tâm hộ kiếp đấy lúc ấy ta ngủ say rồi là cái tâm hộ kiếp đấy nó duy nhất cái tâm này nó hoạt động thôi ý thức lúc ấy cũng chìm vào cái tâm hữu phần này nên hoàn toàn không hay biết gì cả lúc này không thể chiêm bao được đấy cái ý thức của chúng ta nó chìm nó lặn vào mà nếu mà trong duy thức học thì ý thức này nó lặn vào mặt na thức chìm vào trong mặt na thức vào tạng thức nữa à, thế còn ờ, khoa học bây giờ thì họ gọi là vào vô thức nha khoa học thì họ nghiên cứu giờ nói là con người ta có ý thức này rồi có tiềm thức này rồi có vô thức này Đấy. thế thì ở đây thì kheo na tiên nói là lúc ấy là ý thức nó chìm vào trong cái cái hữu phần tâm tức là vào trong cái thể của nó rồi nó lặn vào trong đấy ý thức nó không mọc lên thì không nhận thức được cái gì cả cho nên không có mơ lúc ấy không mơ còn khi ngủ mà giấc ngủ chưa sâu, chưa ngon, thì ý thức lúc ấy vẫn chưa chìm hẳn vào trong hữu phần tâm, nên nửa tỉnh, nửa mê. Ngũ căn lúc ấy đều bị thế giới ngũ trần tác động mạnh, họ có thể tỉnh lại hoặc có thể nhận biết chính đấy là thế giới mà chiêm bao hiện hữu. Nghe không? Khi mình nửa tỉnh, nửa mê, lúc ấy là lúc chiêm bao xuất hiện. À, nửa tỉnh, nửa mê chiêm bao xuất hiện. Ông vua mà ở Đại Đức có thể cho ví dụ chăng? Na Tiên mới nói, trở lại cái gương soi hồi nãy, nếu cái gương để ở chỗ tối thì có thể thấy bóng một cách dễ dàng không hở Đại Vương? Bây giờ chúng ta soi gương mà soi trong bóng đêm thì có thấy cái gì ông đại chúng? Không, đúng không? Cũng thế, ý thức của mình mà nó lặn mất rồi, nó chìm vào trong cái, cái hữu phần tâm, cái tạng tâm rồi, nó lặn đi rồi, không thấy gì nữa. Ừ thì ông vua nói là không thể thấy gì thế còn khi ý thức chìm vào dòng hữu phần tâm như chìm hoàn toàn vào bóng tối thì ta không thấy bóng chiêm bao cũng không xuất hiện như thế cũng như có phần đất trên quả địa cầu này mặt trời không dọi đến được giấc ngủ sâu không hay biết gì không thấy gì cũng như thế nghe không? thế thì ông vua ông hỏi vậy những ai có được những giấc ngủ sâu như thế này ở đại đức thì na tiên mới nói những người vô tâm vô tư người mà thế giới ý thức ít làm việc thường có được giấc ngủ sâu này, à, ngủ sâu. Ngoài ra, những người có thiền định hoặc các bậc thánh nhân thường có giấc ngủ ngon lành như thế. Có hai cái hạng, một là cái hạng mà vô tâm, chẳng suy nghĩ gì, ăn no ngủ kỹ, thì cái loại này cũng ngủ sâu, nghe không? Ngủ sâu. Và thứ hai, hạng thứ hai là những hạng tu hành có thiền định và các bậc thánh nhân thì cũng thường có những cái giấc ngủ rất là ngon, rất sâu. Nhưng mà cái giấc ngủ của Bậc Thánh thì nó khác với của kẻ phàm, kẻ phàm phu ăn no ngủ kỹ. Nghe Các Bậc Thánh mà ngủ thì rất tỉnh, tỉnh, ngủ mà tỉnh, thấy mới lạ chứ đấy. Giống như Đức Phật vậy đấy. Đức Phật cũng gọi là Ngài đi ngủ, nhưng mà ngủ gì mà Ngài vẫn tỉnh, Ngài biết hết. Đấy, thưa đại chúng, đấy mới lạ. Thế thì ông vua này hỏi, thế còn trạng thái tâm nửa tỉnh nửa mê nghĩa là đang còn mơ mơ màng màng. Tại sao chiêm bao lại xuất hiện lúc ấy? Na Tiên nói, Tâu Đại Vương khi đó, người ấy không còn ghi nhận rõ những hình ảnh thực của ngoại trần. Nói cách khác, nó hiện ra nửa thực nửa hư, mà đa phần hư nhiều hơn thực. Chính trong lúc ấy, những điều được lưu giữ trong ký ức tiền kiếp hoặc được lưu giữ từ quá khứ lại hiện ra, cộng với hình ảnh hư thực trong hiện tại chúng tương tác trộn lẫn mà làm nên giấc chiêm bao như vậy chúng ta mới thấy cái giấc chiêm bao của chúng ta nó rất là phức tạp à, nào là từ thân nào là từ thọ nào là từ tưởng từ hành từ thức đều tác động để biến vào thành, thành giấc mơ cho đến quỷ ma chư thiên thần linh cũng tác động vào biến thành giấc mơ vậy thì chúng ta thấy cái phần tâm thức của chúng ta đấy nó đúng như là một cái không gian từ trường đó. nghe không đấy thế mà nó có thể hứng chịu rất nhiều các cái sóng tác động đến có thể là cộng hưởng có thể là ờ, giao thoa hoặc triệt tiêu nhau và đấy giấc mơ nó biến hiện trong lúc đó thì chúng ta xem cái màn hình tivi của mình thế nghe không màn hình tivi mà bị nhiễu sóng á không đấy. thế lúc thì nó lại chập một cái lại sang cái, cái kênh này lúc lại chập cái sang kênh kia đó. nó như vậy đó thì cái màn hình ý thức của chúng ta, cái giấc mơ chúng ta nó xuất hiện cũng giống như vậy đấy. Thời đại bây giờ có cái, có cái màn hình tivi là chúng ta dễ hiểu cho cái giấc mơ của mình, à, giấc mơ của mình. À, nó cũng như thế, nó bị tác động rất nhiều phía. Màn hình mà đang xem này mà xét đánh một cái là tự nhiên là à, là mất, à, hay là bị nhiễu luôn, hay là có một cái máy phát từ trường nào nó mạnh nữa ở bên cạnh là bị nhiễu luôn. Đấy, màn hình mình nhiễu luôn. Cũng thế đấy, để chúng ta hiểu thế hay là cái máy cái tivi của mình nó có vấn đề thì màn hình cũng ảnh hưởng méo mó đấy là thân đấy thân thể của mình có bệnh đấy. nó báo lên cái màn hình đấy nghe không? báo màn hình đấy. thế rồi các cái kênh các cái chip ở màn hình hay là các cái cái đường truyền của nó mà trục chặt nó cũng sinh ra màn hình hiện hiện lên tất cả biểu hiện trên cái màn hình đấy, thì cái giấc mơ của chúng ta cũng như vậy đấy cái thời mà đức phật hay thời na tiên thì chưa có khoa học công nghệ hiện đại như bây giờ không giải thích nó dễ như mình bây giờ nhưng mình bây giờ mình thấy được à, giấc mơ của mình giống như vậy đó giấc chiêm bao có nhiều biểu hiện khác nhau nhưng đa phần ảnh hưởng những ước mơ thầm kín của chủ nhân đấy cái này là cái ông phật ông nói đúng nghe không những giấc mơ những ước mong thầm kín của mình hàng ngày không được bộc lộ ra không được thể hiện không được thỏa mãn thì nó đem vào trong giấc mơ để nó thỏa mãn đấy cũng vẫn là cái cái tôi, cái ngã của mình đấy. Nghe không? Trong đời sống thường ngày, họ có những nguyện vọng, ước mơ, những mong muốn không thể thực hiện được chính bởi những ràng buộc áo cơm, sự cấm đoán của luân lý, đạo đức, vân vân không đáp ứng được trong đời sống mà chúng tái hiện trong giấc mơ Tâu Đại Vương. Đấy, thì ông vương nói là hay lắm, giấc ngủ sâu quá thì không biết gì, tỉnh quá thì giao tiếp với thế giới thường nhật rồi. Vậy chiêm bao chỉ xảy ra ở khoảng giữa hai tình trạng ấy, điều này rất đúng ông khẳng định cái điều này đúng đó ông vua nói tiếp tóm lại khi mà thức tâm ý lăng xăng chuyện này chuyện kia nên chiêm bao không thể đến được à, thì na tiên nói đúng vậy ví như một vị tỳ kheo phá hủy tránh mạng thanh tịnh không nuôi mạng chân chính sống thân cận với bản ác chuyên hành những trược hạnh rời khỏi sự tinh cần lười biếng ham mê ham ăn ham ngủ thì Pháp trợ Bồ Đề sẽ không bao giờ đến được với họ. À, tương tự như thế, người có làm việc ác hoặc tâm ý lăng xăng, nghĩ ngợi lung tung hoặc óc não làm việc nhiều, lo toan mưu tính thì đêm thường khó ngủ, chiêm bao mộng mị nhiều, thật khó khăn để có được một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu, trọn vẹn, đóng sáu cửa để ý thức được chìm vào hữu phần tâm Tâu Đại Vương. Đấy. Ở đây Na Tiên nói thêm, à, để có cái giấc ngủ ngon và vâng, thì nó phải như thế nào Đấy, nếu một cái người mà thường à, tạo những cái ác nghiệp và rồi tham vọng nhiều tính toán nhiều thì cũng khó có những cái giấc ngủ ngon Đấy, không có giấc ngủ ngon ông vua ông nói rất rõ vậy dường như đại đức cố ý phân chia giấc ngủ ra làm ba giai đoạn đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối phải không thì na tiên nói đúng thế đoạn đầu là lúc chuyển từ giai đoạn đang thức sang giấc ngủ. Đấy là tâm trạng lờ đờ mệt mỏi và ngáp, cơ thể mệt nhừ, muốn nằm và muốn ngủ. Đoạn thứ hai, tuy nằm ngủ mà vẫn còn nhận biết thế giới xung quanh, nghĩa là có ngủ nhưng vẫn còn chút thức, ngủ mà ý thức chưa hoàn toàn đóng cửa. Giai đoạn cuối là lúc ngủ ngon, ngủ sâu, ý thức chìm hẳn vào trong dòng tâm hữu phần. Đó. Thì ông Vương nói, cảm ơn Đại Đức. Thế cái trạng thái ngủ một chút chút ấy, nói cụ thể là như giấc ngủ của con khỉ, nó làm cho phát sinh chiêm bao. Và rõ ràng sự kiện chiêm bao ấy là không tốt, vậy người tu hành, ý nói là bậc chân tu, có tinh cần, có giới hạnh sẽ đối trị với nó ra sao? Nghe không? Ông vua Bi Lan Đảo ông hỏi, vậy thì cái dạng mà cái dạng ngủ mà mơ mơ màng màng chút chút như con khỉ đấy đại chúng thấy con khỉ nó cũng ngủ nhưng con khỉ nó ngủ rất là ít mà rất tỉnh nó nằm nó ngủ một tí thôi xong nó lại tỉnh ngay mơ mơ màng màng nghe không? Đấy, nó ngủ như thế thế thì ở đây ấy, cái này nó có thể là những cái không tốt đối với người tu hành thì ông vua mê la đà ông hỏi vậy cái bậc tu hành có tinh cần có giới hạnh thì đối trị với cái loại giấc mơ này thế nào thì na tiên nói câu hỏi của đại vương hay lắm muốn đối trị với nó cần thiết phải trang bị những thứ khí giới sau đây đó là tỉnh thức là chính niệm kiên trú ở trong trong pháp phải chính niệm tỉnh thức và đặt tâm ở trong pháp kiên tâm kiên trú trú tâm ở trong pháp Đấy. khi làm được thế hành giả không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài và những tư tưởng ý niệm khởi động bên trong tâm được an chỉ tuy nhiên từ an chỉ dễ đưa đến nhất hành Nhất hành này tương tự như nhập vào dòng tâm thức hiếu phần. Vì ấy không nhập vào nhất hành mà quán chiếu để thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã và đắc được thánh quả. Như thế, rõ ràng vị ấy không phải ngủ mà cũng chẳng phải thức, cũng chẳng phải ngủ như giấc ngủ của con khỉ Tâu Đại Vương. Cho nên một vị tu hành nếu mà thực hành chính niệm, tỉnh giác hay là tỉnh thức và chú tâm ở trong Pháp thì sẽ ít bị những cái giấc mơ như thế này vì ấy có thể chứng đắc được thánh quả, nghe không? chứng đắc được thánh quả. Đấy. Đây là đối với người tu. Thế còn nếu mà người tu mà mơ mơ màng màng nhiều thì đúng là cũng khó, khó mà thành tựu được đạo quả. Cho nên đối với người tu thì cái Pháp chính niệm, tỉnh thức, tỉnh giác này rất là quan trọng. Ông vua mới nói, vậy khi chính niệm tỉnh thức, kiên trú trong Pháp rõ ràng vị ấy đang còn thức mà. Na Tiên nói, Tâu Đại Vương thức nhưng không như cái thức của phàm nhân là bị chi phối bởi mọi cái ồn ào, phức nhiễu ở xung quanh, nên không thể gọi là thức một cách bình thường được. Ông vua ông lại hỏi, nếu vị ấy không nhập vào hữu phần tâm, tức là còn đang ở trong giai đoạn thứ hai, nghĩa là ngủ chút chút như con khỉ, thì rõ là vị ấy sẽ phải chiêm bao chứ. Đó, ông thắc mắc. Na Tiên nói, tuy không nhập vào dòng hữu phần tâm, nhưng vì ấy không mơ màng, không ngủ chút chút như con khỉ, vì ý thức đã yên lặng, tâm đã an lạc. Do vậy, vị ấy không có chiêm bao Tâu Đại Vương. Nhà. Đấy, thế thì với cái bậc tu hành ấy, mà biết tu mà tu đúng phương pháp thì sẽ không ở cái tình trạng mơ mơ màng màng, nghe vì ấy sẽ tỉnh nhưng mà tâm thức nó lặng, cái ý thức nó lặng nhưng mà lại không phải là nó chìm vào trong cái, cái hữu phần tâm như thế. Nó là cái trường hợp đặc biệt. Đó. Thế thì Na Tiên nói tiếp, các ngài chính niệm tỉnh thức ở giai đoạn một, an lạc vắng lặng ở giai đoạn hai, nên đi vào giấc ngủ ở giai đoạn ba rất dễ dàng. Đấy, nói đến các cái bậc tu hành thiền định hoặc các bậc thánh nhân thì các ngài ở giai đoạn một là an lạc, giấc ngủ chia ba giai đoạn giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn ba thì giai đoạn một thì các ngài là an lạc giai đoạn hai là vắng lặng và đến giai đoạn ba là vào trong giấc ngủ ngủ mà tỉnh thức đấy là khó đấy thế cái này phải có vào cái kinh nghiệm tu hành thưa đại chúng mới biết là ngủ mà lại vẫn tỉnh thức nên chư phật là như vậy các bậc thánh cũng cơ bản là như vậy các ngài nằm ngủ đúng là có ngủ nhắm mắt thật nhưng mà các ngài rất là tỉnh tỉnh thức chứ không phải là như mình vẫn nói là bảo anh này anh ngủ say nhưng mà anh tỉnh lắm không phải đâu các ngài tỉnh thật sự đó là cái lạ nha đấy là cái điều rất lạ của bậc thánh thì ông vua hỏi vậy có khác giấc ngủ ngon của kẻ phàm nhân không ở đại đại đức na tiên đáp không khác nhưng mà phàm nhân lâu lâu mới có được cái giấc ngủ ngon như thế vì họ còn mộng mị chiêm bao còn bậc thánh nhân bao giờ cũng ngủ rất ngon và không bao giờ chiêm bao nữa nghe không cho bậc thánh thì khi đã ngủ các ngài ngủ rất là ngon lành an lành nó khác yeah. ông vua ông nói hay thật khi thức thì không phải thức khi ngủ không phải ngủ ở chỗ chiêm bao mà không phải chiêm bao bao giờ cũng an lạc vắng lặng ngủ lúc nào cũng ngon thật là hạnh phúc tuyệt vời trên cõi trần này thưa đại đức <laughs> à, là ông à, tán thán đây là cái phẩm chất của một bậc thánh nghe không? Thực sự đấy, ở đây chúng ta mà ai mà một thời gian khó ngủ mới thấy khổ, phải đi mua thuốc ngủ mới thấy khổ, nghe không? Không ngủ được rất khổ. Hay là ngủ mà mộng mị liên miên, rất mệt mỏi. Không có được một giấc ngủ ngon lành, an lành. Một giấc ngủ an lành nó tái tạo cơ thể, nó làm chúng ta khỏe mạnh, minh mẫn rất nhiều. Ờ, cái sức ờ, lao động, sáng tạo của mình nó tăng lên rất nhiều. Cho nên giấc ngủ rất quan trọng, thưa đại chúng. Nha. người ta nói rất, rất, rất là quan trọng. À, à nhất là những cái người tuổi cao rồi làm sao có được cái giấc ngủ tốt thôi không cần ngủ nhiều nhưng mà ngủ thật chất lượng Đấy. thế thì cái này chúng ta thấy khi mà tu hành bậc thánh ấy, thanh lọc tâm rồi và những cái cái ngoại cảnh ấy, nó chi phối vào tâm của các ngài rất ít cho nên tâm của các ngài khi mà ngủ nó vẫn rất là an lành rất là tỉnh thức ngủ mà tỉnh thức đấy thưa đại chúng thế cho nên nói nói các bậc thánh nói chư phật ngủ cũng được mà không ngủ cũng được nghe à? ngủ mà không phải là ngủ đấy nó như vậy đấy cái này là chúng ta vào tu tập có tu tập mà có một chút kinh nghiệm thì cũng cảm nhận được rất rõ cái điều này rất là rõ cái điều này đấy là sự thật không phải là kinh sách là là, nó bịa ra như thế đâu mà đấy là lẽ chân thật yeah. đấy là cái, cái hạnh phúc của bậc thánh cái an lạc của bậc thánh là như vậy